Xin ờ, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ờ, youtube của tôi Đây là một ờ, video muốn chia sẻ cho mọi người về cái Khi mà anh em đổi cho cái mọi người cái bộ phát wifi khác ấy Tức là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái dịch vụ của tất bất kỳ các nhà mạng nào anh em nhé Từ Viettel này, VNPT này, FPT này, VTV Cap hoặc SCTV ấy khi mà mọi người sử dụng mà có cái camera không dây mà khi mà mọi người đổi cái modem thì mọi người sẽ phải xử lý như nào thì đây là một cái video mà tôi sẽ hướng dẫn để mọi người có thể ờ, tự khắc phục mà mà mọi người không cần phải ờ, đổi vậy ờ, nhờ bên camera họ đến họ sửa lại cho nhà mình đây là một cái ờ, thủ thuật nha mọi người nhá đây là một cái ờ, thủ thuật để có thể ờ, đổi cái modem mà mình không phải tác động đến các camera Đó. hiện nay thì uh, camera được rất là phổ biến rồi và cái modem mạng nó liên kết với cái camera ấy thì trong quá trình đổi mô thì mọi người lưu ý có một một cái như này thôi tức là mọi người phải đổi đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi đúng cái tên wifi với cái mật khẩu cũ y chang như cái đầu tiên nếu mà ví dụ như Việt Nam ví dụ cái à, tên wifi là Việt Nam nhá Việt Nam toàn chữ hoa mật khẩu từ 1 đến 8 thì cái model mới model thay lại cho khách hàng ấy cũng phải là Việt Nam mật khẩu từ 1 đến 8 cũng phải y chang cái ký tự của cái model đấy đấy còn nếu mà cái model mà đổi khác đi thì nó sẽ không thể sử dụng được cái camera nữa và mọi người lại phải nhờ đến bên của camera họ đến họ cài lại cho mọi người đó. thì ờ, mọi người lưu ý là khi mà mọi người đổi cái modem ấy thì mọi người nên đặt đúng cái tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi cũ của nhà khách hàng tránh tình trạng là ví dụ như ờ, rất nhiều anh em mới làm đấy lắp wifi của Viettel này xong ờ, lắp cam camera của Viettel này xong khi đổi đổi lại đổi theo tùy thích lại khách hàng bảo như nào lại đổi như vậy xong lại phải một lần lần nữa lại đến nhà khách hàng để đổi lại cái tên uh, reset lại camera ờ. và video này thì tôi cũng sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách để reset lại các camera và cài đặt lại cái camera như ban đầu Đấy. ở đây đây là cái camera của Viettel và tôi ờ, hôm trước tôi đi lắp nhưng mà khách hàng lại tự ý đổi cái mật khẩu wifi cũng như là cái tên wifi cho nên là cái camera là camera không dây cho nên là không sử dụng được còn nếu mà camera có dây mọi người nhé thì mọi người thích đổi như nào cũng được đây nó chỉ lưu ý là cái camera là camera không dây thôi Rồi, thôi chúng ta cùng đi nhé cùng đi đến nhà khách hàng để có thể uh, cài đặt lại cái camera cho khách hàng đối với cái ờ, dòng camera không dây thì ờ, nó có mấy bước để ờ, xử lý như sau khi mà chúng ta đổi tên Wi-Fi với mật khẩu Wi-Fi mới nhá mà cái camera không thể truy cập lại được ấy thế anh em thực hiện mấy cái bước như sau này cho tôi này bước đầu tiên là mọi người sẽ phải uh, bấm cái nút reset ở trên cái camera nó gần cái mắt của cái camera ấy là nó có một cái phím reset của camera mọi người giữ vào đấy khoảng độ tầm 10 giây 10 giây khi mà nghe một tiếng bíp một cái là wifi đấy, à cái camera đấy là nó đã reset lại sau khi mà đã reset xong bước thứ hai chúng ta sẽ kết nối đến cái wifi cái wifi mới và bật cái định vị của cái máy của cái điện thoại của mình lên tiếp theo chúng ta sẽ bước thứ ba nữa là chúng ta sẽ vào phần cài đặt của camera xong mọi người kéo xuống ở bên dưới và chọn phím V kép lan đấy V kép lan xong mình kết nối lại với cái camera xong ờ, bước 4 là chúng ta thiết lập lại thiết lập lại cái camera và chúng ta kết thúc là bấm thành công thôi còn ờ, tí nữa video thì tôi sẽ cho anh em thấy là sẽ thao tác như nào đây con đường vào nhà khách hàng này nhá khách hàng gọi cho mấy lần rồi nhưng mà nói chung là nó bận đấy không có thời gian mà làm thông thường với các đơn vị khác thì họ sẽ đến như này họ sẽ phải mất tiền đấy nhưng mà ở Viettel thì nằm trong cái mục ờ, gọi là bảo hành bảo trì cho khách hàng khi mà đến thì ờ, mình sẽ hướng dẫn lại là không không nên đổi lại mật khẩu wifi cũng như cũng như là cái tên wifi giờ trưa rồi vào đây thì cài khoảng độ tầm 10 phút thôi anh em nó không lâu đâu nó chỉ cài một lúc thôi mỗi một cam mình chỉ cài khoảng tầm bạn tầm một phút một phút là nó thường là nó chỉ có 30 giây là xong đỏ đây này. Đây nó có cái phím reset ở đây. Bấm vào đây. Đấy, tút một cái. Đây là mật khẩu wifi mới này. mọi người bật định vị lên nhé đây cái cam này <coughs> mọi người kích vào cái hai chấm ở đây chọn uh, chi tiết thiết bị xong vào cái VKPlan ở đây bấm tiếp theo này đây xong bấm kết nối đến cái cam wifi của camera này kích đến cái um, wifi của cái nhà nhấn nhấn lại cái mật khẩu Đây nó mất một khoảng độ 130 giây. Thiết bị đang kết nối với đám mây. Rồi. Mọi người chọn cái khu vực là Hồ Chí Minh nhé. Định dạng ngày. Chọn DDMMII. Tiếp theo. mọi người bấm vào cài đặt để lật cái ảnh nó lên này. thêm xoay hình ảnh kích vào đây Mm. Ờ, à, ok. hai chấm chi tiết thiết bị chọn về lan bấm tiếp theo này. kết nối chọn cái tên wifi mật khẩu ok ăn hết đây em ơi ok thôi cá đâm đối lại nữa hay <laughs> bị vào nó thoát ra ừ. một bé hai bộ nào thằng bị một bé hai hai cái máy nói ăn hết rồi đó ôi xóa bắt ha ờ <coughs> đọc lại đọc lại cho anh xuống cái gì giờ một bảy không bốn cuối nè không chín một không chín một sáu bốn hai một bốn hai một bảy hai bốn 9 1 ừ, Không Không 7 2 4 giờ ừ, 0 9 1 khẩu rồi. 4 2 1 7 2 4 Ok Cảm ơn anh Ok À đó, anh đi đi bếp hoài đọng Ê, nhiều việc bị mất mấy ngày đàn anh ហ៎អូខេស្វែងទៅវាដែរអូខេ để có thể ờ, set up lại cái camera không dây nói chung làm thì nó nhanh thôi nhưng mà cái quãng đường mà mình di mình đến nhà khách hàng ấy nó mất thời gian nhiều cho nên là mọi người lưu ý là khi mà mọi người đổi đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi nhá là phải để ý là mình đặt đúng cái tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi cũ để làm sao để anh em để mình mình không phải cài đặt lại mình không phải mất thời gian vì nó Đấy. đấy là những cái mà mình nên lưu ý khi mà nhà mình sử dụng cái camera không dây có rất nhiều những cái cam như kiểu cam du si ấy với cam i-mao, cam EZ, cam Dahua đấy. Nói chung là cam camera ờ, camera không dây thì mọi người nên lưu ý mỗi cái đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi thôi. Đấy, trên đây là toàn bộ cái ờ, video mà đưa ra cho anh em là về cái camera không dây đổi đổi modem wifi và cũng như cái setup lại camera nhưng mà đã đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi nó khác với cái tên wifi cái ngày xưa đó. nếu mà mọi người ờ, thấy video hữu ích thì mọi người bấm một cái nút like ở bên dưới cũng như đăng ký giúp em một cái ờ, đăng ký ở cũng ở bên dưới luôn Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha Bây giờ 12 giờ rồi Về thôi Hết việc rồi Hôm nay hôm nay ngày chủ nhật cũng hết việc rồi Đấy. chào mọi người nhá hòa bình ơi tình yêu em như sông biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng tình yêu em ta cạn biển đông Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi ba mươi tuổi đời nghĩa nặng tình nỗi ba mươi năm rồi khổ đau nhiều rồi ba mươi năm rồi Người về đây xin may áo cười. Tặng người yêu vui trong lúa mới Anh đón em đi về, tôi đón em đi về Xây dựng lại tình quê với cái ờ, dòng camera không dây thì ờ, nó có mấy bước để ờ, xử lý như sau khi mà chúng ta đổi tên wi-fi với mật khẩu wi-fi mới nhá mà cái camera không thể truy cập lại được ấy thế anh em thực hiện mấy cái bước như sau này cho tôi này bước đầu tiên là mọi người sẽ phải bấm cái nút reset ở trên cái camera nó gần cái mắt của cái camera ấy là nó có một cái phím reset của camera mọi người giữ vào đấy khoảng độ tầm 10 giây 10 giây khi mà nghe một tiếng bíp một cái là wifi à cái camera đấy là nó đã reset lại sau khi mà đã reset xong bước thứ hai chúng ta sẽ kết nối đến cái wifi cái wifi mới và bật cái định vị của cái máy có cái điện thoại của mình lên tiếp theo chúng ta sẽ bước thứ ba nữa là chúng ta sẽ vào phần cài đặt của camera xong mọi người kéo xuống ở bên dưới và chọn phím V kép lan đấy V kép lan xong mình kết nối lại với cái camera xong ờ, bước 4 là chúng ta thiết lập lại thiết lập lại cái camera và chúng ta kết thúc là bấm thành công thôi còn à, tí nữa video thì tôi sẽ cho anh em thấy là sẽ thao tác như nào ờ, đây con đường vào nhà khách hàng này nhá cho nó mấy lần rồi nhưng mà nói chung là nó bận đấy không có thời gian mà làm thông thường với các đơn vị khác thì họ sẽ đến như này họ sẽ phải mất tiền đấy nhưng mà ở Viettel thì nằm trong cái mục ờ, gọi là bảo hành bảo trì cho khách hàng khi mà đến thì ờ, mình sẽ hướng dẫn lại là không không nên đổi lại mật khẩu wifi cũng như cũng như là cái tên wifi trưa rồi vào đây thì cài khoảng độ tầm 10 phút thôi anh em nó không lâu đâu nó chỉ cài một lúc thôi mỗi một cam mình chỉ cài khoảng tầm bạn tầm một phút một phút là nó thường là nó chỉ có độ 30 giây là xong nó đỏ đây này đây nó có cái phím reset ở đây bấm vào đây đấy tút một cái đây là mật khẩu wifi mới này mọi người bật định vị lên nhé đây cái cam này <coughs> mọi người kích vào cái hai chấm ở đây chọn uh, chi tiết thiết bị xong vào cái VKPlan ở đây bấm tiếp theo này đây xong bấm kết nối đến cái cam wifi của camera này kích đến cái um, wifi của cái nhà nhấn nhấn lại cái mật khẩu Đây nó mất một khoảng độ 130 giây. Thiết bị đang kết nối với đám mây. Rồi. Mọi người chọn cái khu vực là Hồ Chí Minh nhé. Định dạng ngày. Chọn DDMMII. Tiếp theo. mọi người bấm vào cài đặt để lật cái ảnh nó lên này. thêm xoay hình ảnh kích vào đây Oh. à, ok. hai chấm chi tiết thiết bị chọn về lan bấm tiếp theo này. kết nối chọn cái tên wifi mật khẩu Ok Ok ăn hết đây em ơi Ok thôi Cá đâm đối lại nữa hay bị vào một thoát ha một bé hai bộ nào hang bị đây cái máy nói ăn hết rồi đó Ôi, sọp bắt ha Ờ đặt lại đặt lại cho anh xuống cái gì giờ mười bảy không bốn cuối nữa không chín mười không chín một sáu bốn hai một bốn hai một bảy hai bốn 9 1 ừ, Không Không 7 2 4 giờ ừ, 0 9 1 khẩu rồi. 4 2 1 7 4 Ok Cảm ơn anh Ok À đó, anh đi đi bếp hoài đặng Ê, nhiều việc bị mất mấy ngày đàn anh Hả? À. Ok, rồi anh biết, biết đấy. Ok. đấy mọi người nhé, mất uh, khoảng độ tầm uh, 5 phút để có thể ờ, set up lại cái ờ, camera không dây nói chung làm thì nó nhanh thôi nhưng mà cái quãng đường mà mình di mình đến nhà khách hàng ấy nó mất thời gian nhiều cho nên là mọi người lưu ý là khi mà mọi người đổi đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi nhá là phải để ý là mình đặt đúng cái tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi cũ để làm sao để anh em để mình mình không phải cài đặt lại mình không phải mất thời gian vì nó Đấy. đấy là những cái mà mình nên lưu ý khi mà nhà mình sử dụng cái camera không dây có rất nhiều những cái cam như kiểu cam du si ấy với cam iMount, cam EZ, cam Dahua đấy. Nói chung là cam camera uh, camera không dây thì mọi người nên lưu ý mỗi cái đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi thôi. Đấy, trên đây là toàn bộ cái uh, video mà đưa ra cho anh em là về cái camera không dây đổi đổi modem wifi và cũng như cái set up lại camera khi mà đã đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi nó khác với cái tên wifi cái ngày xưa đó. nếu mà mọi người ờ, thấy video hữu ích thì mọi người bấm một cái nút like ở bên dưới cũng như đăng ký giúp em một cái ờ, đăng ký ở cũng ở bên dưới luôn Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha Bây giờ 12 giờ rồi Về thôi Hết việc rồi Hôm nay hôm nay ngày chủ nhật cũng hết việc rồi Đây. chào mọi người nhá hòa bình ơi tình yêu em như sông biển rồng tình yêu em như lúa ngoài đồng tình yêu em tạt cạn biển đông Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 tuổi đời nghĩa nặng tình nỗi ba mươi năm rồi khổ đau nhiều rồi ba mươi năm rồi người về đây xin mày áo cười tặng người yêu vui trong lúa mới anh đón em đi về tôi đón em đi về xây dựng lại tình quê